Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký Tập 49 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Chuyển ngữ nhóm diệu âm cư sĩ Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba Tháng 5 năm 1998 Xin mở khoa chú Quyến hạ Trang 82 Hàng thứ hai đến ngược lại Dục tu vô thường bồ đề giả Nải chí xuất ly tam giới khổ thì nhân ký phát đại bi tâm tiên đương chiêm lễ đại sĩ tự Nhất thiết chư nguyện Tốc thành tựu Vĩnh vô nghiệp chứng năng già chỉ Đoạn này Theo sách khoa Chú Có tựa đề là Tụng thành đồ sanh Dục tu vô thượng Bồ Đề Giả Đây là Bồ Tát Phát Tâm Vô thượng Bồ Đề Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác Xuất ly tam giới khổ Người tiểu thừa cũng làm được Trong Phật Pháp Gọi là người chân chánh giác ngộ Nỗi khổ trong tam giới Nói thật ra là nỗi khổ chẳng ai chịu nổi Người chân chánh giác ngộ Nhất định sẽ muốn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi tam giới tức là lục đạo tam giới là dục sắc sắc giới vô sắc giới xem kinh phật giải thích về cõi tứ thiền thì chúng ta có thể hiểu được trên đỉnh của một đơn vị thế giới là cõi sơ thiền trên đỉnh của một tiểu thiên thế giới là cõi dị thiền trên đỉnh của một trung thiên thế giới là cõi tam thiền trên đỉnh của một đại thiên thế giới là cõi tứ thiền cho nên bạn sẽ hiểu ý nghĩa của tam giới giống như lục đạo Khu vực giáo hóa của một vị Phật gọi là một đại thiên thế giới Chứ gì phải biết chỉ có một cõi tứ thiền thiên Có một ngàn cõi tam thiền thiên những gì nói trong kinh chúng ta phải biết đại khái Dục tu vô thượng Bồ Đề Không những là siêu diệt lục đạo Siêu diệt thập pháp giới dạ. Mong cầu quả vị Phật cứu cánh viên mãn dạ. Đây là người có chí nguyện Nhãn quan to lớn mong vượt thoát tam giới thì nhãn quan đó còn nhỏ nhưng cũng là vô cùng hiếm có người ấy đã phát tâm đại bi thì làm thế nào có thể mãn nguyện tiên đương chim lễ đại sĩ tượng tức là trước hết phải tự thành tựu cho chính mình Ý nghĩa của chữ chim lễ phía trước đã nói rất nhiều rồi Ở đây không lặp lại nữa à, Quan trọng là phải y giáo phụng hành à, Kinh Hoa Nghiêm nói về hộ pháp à, Hộ trì chánh pháp Y theo tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm mà nói thì hiện nay người hộ pháp hiếm hoi à, pháp là gì pháp là giáo lý hạnh quả à, bốn thứ pháp này đều phải hộ trì cho viên mạng thì mới gọi là thật sự hộ pháp à, đó mới là tiêu chuẩn của phật đã nói khi chúng ta nói hộ trì đạo tràng, hộ trì vị Pháp Sư nào Vậy thì không được so sánh với tiêu chuẩn của Phật Thì đó không phải là hộ Pháp Cho nên những gì Phật nói trong Kinh Chúng ta nhất định phải hiểu kha khá à, Thì sẽ biết làm thế nào mới đúng như Pháp Phật dạy chúng ta về giáo Giáo có bốn thứ giáo Lý hành quả Chúng ta làm sao tu Tính giải hành chứng Chúng ta phải tin giáo Tin lời Phật dạy Phải hiểu rõ lý à, Phải tu hành phải chứng quả à, từ chúng ta phải làm được tính giải hành chứng Hai câu cuối cùng Nhất thiết chư nguyện tốc thành tựu Vĩnh vô nghiệp chướng năng già chỉ Hai câu này nói sau khi mình thành tựu Giáo hóa hết thảy chúng sanh Chư Phật Như Lai Thị hiện trong thế giới chúng sanh Thường cũng thị hiện có nghiệp chứng Chư vị phải biết Nghiệp chứng đó là thị hiện đều là phương pháp giáo hóa của các ngài là nghi thức giáo học chứ chẳng phải thật các ngài thể hiện như vậy nhằm giúp phàm phu chúng ta cảnh giác đến việc nhân quả rất đáng sợ Thánh nhân thế gian Khổng lão phu tử Trong truyền ký chúng ta đọc thấy Khổng tử tuyệt lương ở đất trần Ngài cũng phải chịu đói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị quả báo phải dùng lúa cho ngựa ăn hết ba tháng Đã từng đi khất thực nhưng không có người cúng dường À, việc này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nhân quả à, Dù đã thành Phật, thành Thánh Cũng không thể thay đổi nhân quả Hồi xưa Bách Trường Đại Sư đã nói rất hay Người đại tu hành không làm nhân quả Nói không làm chứ chẳng nói không có nhân quả không làm nhân quả là như thế nào Hiểu rõ ràng nhân quả nên lúc chịu quả báo Thì họ vui lòng thọ nhận Họ biết là họ đã tạo nhân gì trong quá khứ Nên ngày nay phải thọ nhận quả báo này Họ biết thật rõ ràng, thật rành rẽ các với người thế gian Khi thọ quả báo khổ họ không biết Không biết là nguyên nhân gì cứ cho rằng do người khác tạo ra quán trời trách người lúc thọ báo lại tạo thêm tội nghiệp cứ như vậy nhân quả xoay dần càng ngày càng tệ càng ngày càng đi xuống người hiểu rõ nhân quả thì khi thọ dần quả báo sẽ không đọa lạc họ có thể nâng cao cảnh giới của họ Họ thật sự hiểu câu Một miếng ăn, một thức uống đều do tiền định à, Dù gặp người ta phá hoại, gây tổn hại cho chúng ta Tất cả đều là gì đời trước mình đã gây tổn thương cho họ Ngày nay họ tới hại chúng ta Đó là báo ứng Mình hiểu rõ, mình nhận chịu Vui vẻ tiếp nhận Chẳng quán trách, chẳng quán hận Thì gút mắt ấy sẽ được cởi mở khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ, chẳng còn oán hận. Như vậy có thể giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không dùng tâm trả thù để giải quyết vấn đề. Chứ gì phải biết trả thù không thể nào giải quyết được. Nếu trả thù, bạn giết người đó, giết hết dòng họ của người đó. Đời sau, họ sẽ giết hết dòng họ của bạn Nhân quả sẽ xoay dần Càng ngày càng tàn khốc đối cách khác Càng đọa càng sâu Làm vậy không phải là cách giải quyết vấn đề Thật sự giải quyết vấn đề là phải tháo gỡ gút mắt Tháo cái gút ra tất à, cả hết thảy những quả báo bất thiện đều phải nhẫn chịu à, thì bạn mới có thể quá giải trên đường bồ đề bất luận là chính mình tu hành hay hoàng pháp lợi sanh thì chướng ngại đều được dẹp hết à, chư phật bồ tát thị hiện nhiều hình tướng khác nhau đều có mục đích giúp cho chúng ta giác ngộ làm cho chúng ta hiểu rõ cũng là nhằm dạy cho chúng ta nên làm như thế nào nói thật ra đây chính là đời sống phật dạy cho chúng ta cách sinh sống cách xử thế cách làm người Chiêm lễ đại sĩ tượng quan trọng nhất là hiếu kính. À, hiếu kính phải mở rộng tới đâu? Tới hết thảy người ác, hết thảy kẻ có quán thù với mình. Đều phải dùng tâm hiếu kính đối xử với họ. Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Kính tức là hiếu kính. Tuyệt đối không có phân biệt, không có sai khác. Như vậy mới là thật sự tu hành, thật sự chuyển nghiệp. À, chuyển nghiệp được rồi thì quả báo cũng sẽ chuyển. Xin xem tiếp đoạn sau Hữu nhân phát tâm niệm kinh điển Dục độ quần mê siêu bỉ ngạn Tuy lập thị nguyện bất tư nghị Toàn độc, toàn dông, đa phế thất Tư nhân hữu nghiệp chướng hoặc cố Ư đại thừa kinh bất năng ký đoạn thứ tư nói về việc cầu trí huệ đoạn này khá dài trước hết nói tại sao bạn không có trí huệ vì bạn có nghiệp chứng từ đời trước nghiệp chứng đó chướng ngại trí huệ của bạn Đó là tâm Bồ Đề Thông thường khi phát tâm như vậy Bạn sẽ được chư Phật hộ niệm Đây là thật Tuy được chư Phật hộ niệm Nhưng trí huệ của mình vẫn không mở mang y như cũ Đó là vì chúng ta có nghiệp chứng Chư Phật Như Lai chẳng có cách gì tiêu nghiệp chướng của chúng ta. À, Mọi người phải hiểu đạo lý này. À, không phải là Phật Bồ Tát không bảo hữu bạn, không chăm sóc bạn. Thật sự Phật Bồ Tát có bảo hữu, có chăm sóc. Nhưng nghiệp chướng mà bạn đã tạo thì Phật Bồ Tát cũng đành bó tay. Nghiệp chướng nhất định phải do mình tiêu trừ Phật Bồ Tát dạy phương pháp à, Dạy những đạo lý này cho bạn Bạn hiểu được những đạo lý dạy trong kinh điển à, Bạn tin tưởng lời dạy của Đức Phật Bạn làm theo phương pháp đó Như vậy mới gọi là tu hành à, Mới có thể tiêu nghiệp chứng phương pháp tiêu nghiệp chướng căn bản nhất có hiệu quả nhất chính là hiếu à, do đó kinh địa tạng cũng là kinh căn bản đạo lý là như vậy à, chúng ta có thể hiếu thuận cha mẹ hiếu thuận hết thảy chúng sanh Tôn kính cha mẹ Tôn kính hết thảy chúng sanh Thì nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ Thật sự có tâm hiếu kính Còn tạo tội nghiệp nữa sao Còn có ác ý đối xử với hết thảy chúng sanh hay sao Không thể nào Đó là thật sự đoạn hết thảy điều ác Tu hết thảy điều thiện do đó bạn mới biết hiếu kính là căn bản tại sao trong kinh này đức phật dạy chúng ta trước hết nên chiêm lễ tượng đại sĩ đạo lý là như vậy cho nên nguyện rất tốt Phật Bồ Tát cũng chăm sóc bạn Nhưng bạn đọc kinh Vừa đọc liền quên cho dù nghe nhiều cũng không thể khai ngộ Người đó có nghiệp chướng Mê hoặc Cho nên chẳng thể đọc tùng ghi giới kinh Đại Thừa Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phương pháp Cúng dường địa tạng dĩ hương hoa Y phục, ẩm thực, chư ngoạn cụ Đoạn trước trong phần trường hàng đã nói đã dạy cho chúng ta phương pháp tu hành việc cúng dường chư vị nghĩ coi nếu không có hiếu kính thì làm sao cúng dường trong mười nguyện phổ hiền mỗi nguyện sau đều phải dựa trên nguyện trước Giống như chúng ta xây nhà Nguyện thứ nhất là tầng trệt Nguyện thứ hai là lầu hai Tầng thứ nhất chưa xây xong Thì làm sao xây tầng lầu thứ hai à, Hai tầng xây xong Thì mới xây tầng thứ ba được Đó là đạo lý à, Cho nên nguyện sau đều xây dựng trên cơ sở của nguyện trước từ đây mới biết pháp môn địa tạng là cơ sở là nền tảng của sự tu hành bồ tát quán âm là từ bi từ bi là từ cơ sở từ căn bản địa tạng mà khởi lên nếu bạn không có hiếu kính thì từ bi khởi lên từ đâu được từ bi chẳng có hiếu kính là từ bi giả Người như vậy nhất định là có ý đồ, có mục đích dạ, Một người không hiếu thuận cha mẹ Mà đi hiếu thuận kẻ khác Đâu lẽ nào như vậy Như vậy là không hợp lý à, Không có lễ kính Thì làm sao có tán thán tán thán mà không có lễ kính chúng ta biết được đó là giả dối chẳng phải thiệt cúng dường mà không có lễ kính thì đó là nịnh hót tân bốc bợ đỡ à, cho nên hiếu kính là căn bản cơ sở trong thế Pháp và Phật Pháp Muốn có thành tựu thật sự Thì phải bắt đầu thực hiện từ chỗ này Làm thế nào mới thật sự làm được hiếu kính Phải hiểu thấu lý luận trong kinh điển Được vậy thì bạn mới hiểu rõ hiếu kính là tánh đức, là cơ sở của tánh đức. Bộ kinh này chính là kinh mở mang tánh đức của chúng ta. Do đó trong hành nguyện phổ hiện, trước hết là lễ kính, xưng tán, rồi mới tới cúng dường. cúng dường bồ tát dùng hương hoa y phục thức ăn thức uống đồ chân hoàng, những ý nghĩa tiêu biểu pháp này đã được nói ở phía trước thời đại hiện nay của chúng ta đúng là nhiều tai nạn không những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng chính mình cũng có nghiệp chướng sâu nặng Chúng ta nên nghĩ coi Làm thế nào để giúp mình Giúp người khác Mình tu học thuận tiện như thế nào Thì cũng nên tạo ra sự thuận tiện cho người khác Nên biết Phật Pháp không có nhất định à, Trong kinh thường dạy chúng ta nguyên tắc Tùy loại quá thân Tùy cơ thuyết pháp Tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức nếu bạn không thuận không tùy Thì không những chẳng thể độ chúng sanh Mà cũng chẳng thể độ chính mình à, Tại sao không thể độ chính mình Không thể tùy nghĩa là chấp trước à, Tức là phân biệt chấp trước Không thể phá trừ tâm chấp trước Thì không thể ra khỏi lục đạo Chúng ta phải hiểu đạo lý này Do đó phải biết tùy thuận Chứng duyên trong thế gian Đích thật Là rất nhiều Yêu ba quỷ quái ma chướng hữu hình hoặc vô hình vô hình là từ quỷ thần ờ, mà chúng hình thành như thế nào đều là những ác nghiệp mình đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại Thiện nghiệp cũng tạo thành chướng ngại à, Thiện nghiệp là ái duyên à, Chúng tôi thường nghe các bạn đồng tu nói Phật dạy chúng ta phải xả phải buông xuống nhưng tôi không buông xuống con cháu được đó là vì ái duyên buông không nổi oán hận của quan gia đối đầu buông không nổi ý niệm báo thù không buông nổi ái duyên tất cả đều trở thành chướng ngại đây là những nghiệp đã tạo đời trước hoặc đời này Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ Phải giác ngộ Như thế nào mới thật sự giác ngộ Biết phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng Chư Kim Cang dạy ta người chúng sanh họ giả đều là giả đều chẳng thể được cho nên nếu bạn có trí huệ bát nhã biết được vạn vật đều không thật có nhân quả chẳng không biết hết thảy pháp hữu di đều là mộng quyển bọt bóng thì tâm bạn sẽ thanh tịnh đối với hết thể pháp đều không lấy không bỏ thì ma đối với bạn không khởi tác dụng gì được hết ma không thể chướng ngại bạn lúc đó là lúc bạn có thể chuyển cảnh giới không bị cảnh giới chuyển như kinh lăng nghiêm nói dược năng chuyển cảnh tác động như lai Như vậy mới thật sự là vĩnh viễn xa lìa ma não Do đó có thể biết vĩnh viễn xa lìa ma não Chẳng phải đi tới đâu cũng trốn tránh Trốn tránh không nổi đâu Vĩnh viễn xa lìa ma não Là nhìn thấu chân tướng sự thật Biết tất cả đều là giả, đều là không, đều là một giấc mộng dẫu cho những tà ma ngoại đạo vô hình cũng không thể nào bén mảng tới ngoại biên của bạn được tại sao không bén mảng được vì bạn không có biên bạn có biên thì đó mới bén tới gần được vì bạn không à, có biên chúng ta phải hiểu đạo lý này bạn có cái ta thì bạn sẽ bị hại nếu không có ta thì ai bị hại vô ngã thì sẽ không bị hại vì sao hết thảy chúng sanh phải thọ nhận chướng ngại này vì có cái ngã có cái ta quan gia đối đầu muốn báo thù họ sẽ nói mẹ ở đâu ta cũng tìm cho ra để báo thù nếu bạn không còn tồn tại nữa bạn chẳng còn cái ngã cái ta nữa thì họ sẽ không tìm ra bạn Lúc trước khi Lão Hòa Thượng Đạo Nguyễn truyền giới Ngài kể một câu chuyện Ngài nói thời xưa có một vị thiền sư Tôi không nhớ tên Công phu thiền định của thiền sư rất khá Sau khi nhập định tâm cảnh đều không Thọ mạng của Ngài đã đến Vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt Ngài vì Ngài nhập định tâm cảnh đều không Nên tiểu quỷ tìm không ra à, Quỷ hỏi người ta thiền sư đi đâu rồi Thiền sư ngồi ở đó Nhưng quỷ tìm không thấy à, Vì trong khi nhập định Ngã tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều chẳng còn à, Có người nói Vật thiền sư thích nhất chính là cái bình bát của Ngài Tiểu quỷ biết được nên gõ vào bình bát Vừa gõ thì thiền sư xuất định Lúc đó liền bị quỷ bắt Đó là vì thiền sư còn một chút chấp trước Nên bị người ta bắt đi Do đó hãy có ưa thích Bất kể ưa thích gì đều là phiền phức nói cách khác bạn chẳng thoát khỏi con mắt của tiểu quỷ bất cứ lúc nào nó cũng có thể bắt bạn đi được đó là không triệt để buông xuống chúng ta nên biết đức phật nói với chúng ta ngay cả phật pháp cũng không thật kinh kim Cang có câu pháp còn phải xả huống hồ là phi pháp Phật Pháp cũng không thể chấp trước Huống chi là Pháp thế gian Chúng ta phải hiểu đạo lý này Pháp thế gian và xuất thế gian đều không giữ trong tâm Tôi dùng nó, tôi không chấp trước nó Tôi cũng không phân biệt nó để cho tâm này vĩnh viễn được thanh tịnh bố thí cúng dường mới thật sự được phước phước vô lượng vô biên phước này xứng tánh nếu còn phân biệt chấp trước thì phước đó không xứng tánh à, trong kinh gọi là phước báo hữu lậu biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới trong sự tu học các bạn đồng tu hãy nghĩ coi nếu không phải mỗi ngày đều hợp lại nghiên cứu mỗi ngày đều thảo luận quân tập nghiệp chứng tập khí của chúng ta rất nặng vừa quay đầu liền mê Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm Tốt ở chỗ quân tập lâu dài Mỗi ngày đều giảng kinh Thời gian giảng kinh dài Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày 2 giờ So với người xưa là đã giảm bớt Nếu y theo tiêu chuẩn của Đức Phật Trong kinh Nhân Dương nói Hai thời giảng kinh Đây là thời gian họ học tập, nghiên cứu, thảo luận Hạ công phu trên giáo lý hạnh quả Hai thời tương đương 8 giờ đồng hồ của chúng ta Kinh Phật nói hai thời Là nói Ấn Độ thời xưa Mỗi ngày sáng cuối chia thành sáu thời Ngày ba thời, đêm ba thời Mỗi thời bằng bốn giờ đồng hồ chúng ta hiện nay Hai thời tức là tám giờ đồng hồ Cho nên quả Đức Phật còn tại thế Người tu hành theo Đức Phật Làm sao không chứng quả Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo Họ còn công phu đâu nữa mà khởi vọng tưởng Ngày nay chúng ta chỉ bằng một phần tư của họ Chỉ học 2 giờ đồng hồ Nói thật ra là không đủ Tối thiểu phải có 4 giờ đồng hồ Mỗi ngày dành ra 4 giờ sốt sáng nghiên cứu thảo luận Tối thiểu cũng nên có 4 giờ đồng hồ niệm Phật Đây làm ít tới mức không thể ít hơn nữa Việc tu hành Ngày nay chúng ta hiểu rõ chỉ có pháp môn niệm phật là đáng tin cậy các pháp môn khác trên mặt lý thì đều bình đẳng chẳng sai khác nhưng trên mặt sự thì rất khó khăn chẳng dễ dàng nói cách khác chẳng hợp với căn cơ của chúng ta nghiệp chướng chúng ta quá nặng chỉ có cách niệm phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm được chỉ cần thật sự làm thì chẳng có ai không thành tựu tối hôm trước tôi tới hồng cát dùng cơm nghe nói việc buôn bán của họ hiện nay rất tệ tôi đi thăm họ hiện nay kinh tế tương đối không tốt lắm ở đó thấy một cd nói về một người tù bị xử tử giảng sanh chúng tôi đem vài cd về và nói với lý hội trưởng ông lý nói ông cũng biết về việc này sau khi người tử tù này chết đi ông lý có lo hậu sự cho ông ta tôi hỏi có phải là ông lý nói chuyện trong cd đó không ông lý nói không phải mà do một cư sĩ họ tô nói nghe nói tô cư sĩ hiện nay cũng hồi đầu chuyên tâm niệm phật vì ông đã nhìn thấy tận mắt sự kiện này cho nên lý cư sĩ đã độ được không ít người trong tù được giảng sanh thật sự tô cư sĩ quen biết với người này chăm sóc cho kẻ tử tù này dặn dò ông ta ba chuyện thứ nhất là lúc bị xử bắn phải niệm phật lớn tiếng ông kia đồng ý và nói được tôi sẽ làm thứ nhì lúc ông mất đi phải có tướng lành không được chảy máu từ bảy lỗ trên thân mình vì đây là bị xử treo cổ ông kia nói được tôi sẽ làm thứ ba ông phải lưu lại xá lợi cho chúng tôi làm chứng được tôi đồng ý kết quả là khi ông ta chết đều thực hiện được ba chuyện này sau khi ông bị treo cổ sắc mặt của ông rất đẹp coi cũng giống như người thường khác hẳn với những người bị xử tử theo kiểu này sau khi thiêu thật sự có xá lợi cho nên có bà đồng tu hỏi có phải là ông đó tự biết không phải vậy do hạnh nguyện họ có quyền lực thì có thể làm được Ngay một người tử tội Cũng có thoại tướng như vậy Ông ta thật sự đã giảng sanh à, Niệm cuối cùng của ông Trong lúc ông ra đi Là niệm A-di-đà Phật Chẳng có tí gì hư giả ừ. Ông biết trước Ngày nào thọ hình à, Và niệm Phật mà ra đi Trong kinh nói Ý niệm cuối cùng Là một câu Phật hiệu nhất định sẽ giảng sanh Trước khi chết tạo tội nghiệp gì Phạm sai lầm gì Nếu trước khi chết Bạn có thể hối cải Sám hối giảng sanh Trong Kinh Phật nói Chuyện này đã xảy ra rồi Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch lâm chung sám hối trong kinh a xà thế dương tử đức phật nói với chúng ta vua giảng sanh được thượng phẩm chung sanh chúng ta đọc xong vô cùng kinh ngạc vua tạo tội nặng như vậy tội đọa a tỳ địa ngục chúng ta cứ nghĩ chắc vua giảng sanh hạ phẩm mà thôi Giảng sanh về ba phẩm hạ Chúng ta cũng cảm thấy rất bình thường Chẳng biết là vua giảng sanh về thượng phẩm trung sanh Từ chuyện này chúng ta mới biết Sức mạnh của sự sám hối chẳng thể nghĩ bạn Đây là nhờ vua gặp được thiền tri thức thật sự dạy cho vua hiện căn phước đức của vua đời trước hiện ra Sau khi nghe xong khởi lên tâm sám hối chân thật đây là việc chúng ta phải nên học tập tu hành chân thật thì sẽ được cảm ứng chân thật đây là việc cúng dường phải từ tâm hiếu kính sanh khởi lễ vật dùng để cúng dường đều là tiêu biểu pháp Sau đó Dĩ tình thủy an đại sĩ tiền Nhất nhật nhất dạ cầu phục chi Phía trước tôi đã nói Đây là cầu cảm ứng Tịnh thủy là do Bồ Tát quay thần gia trị Bạn cúng một ngày một đêm Bạn sốt sáng nỗ lực tu học đúng như Pháp Thì mới được cảm ứng Phía sau còn hai đoạn Phát ân trọng tâm thận ngũ tân tửu nhục tà dâm cặp vọng ngữ tam thất vật nội vật sát hại chí tâm tư niệm đại sĩ danh đây là nói bạn chuyên tu khắc kỳ cầu chứng à, phải tu pháp này ba tuần hai mươi 21 ngày trong thời gian này phải phát tâm ân cần tôn trọng cử ngũ tân cái ngũ sinh 此地。Phía trước trong chú giải có nói về ngũ tân Nơi đây lượt bớt Nơi đây trích dẫn Kinh Lăng Nghiêm Để nói Tại sao phải cử ngũ tân Câu cuối cùng trong hàng thứ nhất trong chú giải Lăng Nghiêm Dân thực thực phát dâm sinh đạm tăng khỏe đây là lời đức phật dạy cho người sơ học tại sao những thứ này có chướng ngại cho cơ thể là đạo lý như vậy Nếu chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại Thì đối với thức ăn không thể không lựa chọn Nhưng phải biết Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế Các ngài đi trì bình khất thực Khi khất thực người ta cho cái gì thì ăn cái đó Tuyệt đối không có phân biệt chấp trước Lúc bạn đi trì bình Những người cúng dường này Chưa chắc đều là người học Phật Chưa chắc đã hiểu Phật Pháp Cho nên họ cúng dường món gì Thì ăn món đó Nhưng khi thật sự tu hành Thì chúng ta không thể không lưu ý Ngày nay người trong thế gian Nói tới việc ăn uống Chỉ chú trọng vệ sinh Sinh là sinh lý Sử ngũ tân Là bảo vệ sinh lý Không những là sinh lý Mà còn là tánh tình Chỉ có người chú trọng việc bảo vệ sinh lý Những người chú trọng bảo vệ tính tình thì không nhiều Người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều, rất phổ biến Còn người biết bảo vệ tính tình thì rất ít Tính chất của ngũ tân không tốt Sẽ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta ăn chính thì nó sẽ giúp cho hóc môn sẽ dẫn tới việc xung động tình dục phát dâm đây là nói khi ăn chín à, khi ăn sống thì dễ sanh quả từ gan ưa nóng nảy là vì lý do này tại sao đức phật dạy không được ăn năm thứ này đạo lý là như vậy Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Năm thứ này có trở ngại hay không? À, Năm thứ này cũng chẳng trở ngại Nhưng vì công phu của bạn chưa đủ Công phu chưa tới Thì nó sẽ gây trở ngại cho bạn Nếu bạn có công phu thật sự Thì nó sẽ chẳng gây trở ngại Đây là điều chúng ta phải biết à, Phải cử ngũ tinh. Sau đó nói tới ừ. à, Tử nhục là chất tinh hôi Đây là giải thích việc ăn chay Tà dâm cặp giọng ngữ Câu này là nói về mười nghiệp thiện Nhất định phải đoạn dứt mười nghiệp ác Tu mười nghiệp thiện trong vòng ba tuần 21 ngày trì giới niệm Phật Ở đây nói niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát Nói cách khác, ngày nay gọi là đã Địa Tạng Thức Thời gian Địa Tạng Thích kéo dài 3 tuần, 21 ngày. Chuyên trì danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Chữ then chốt quan trọng ở đây là chí tâm tư niệm. Chẳng phải niệm bằng miệng tâm phải chân thành tới cùng cực niệm danh hiệu địa tạng bồ tát danh hiệu tương ứng với đức hạnh thì bạn niệm sẽ được tương ứng niệm danh hiệu liền nghĩ tới đức hạnh chẳng phải là niệm xuông câu danh hiệu này phải nghĩ tới hành nghị của địa tạng bồ tát lòng từ bi của ngài lời dạy của ngài nghe danh hiệu bồ tát bạn phải nhắc nhở chính mình nhìn thấy hình tượng cũng phải nghĩ tới Chúng ta phải y giáo phụng hành Như vậy mới tương ứng Cổ đức dạy Một niệm tương ứng một niệm Phật Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật Bạn phải niệm tới tương ứng Nếu khi niệm danh hiệu của Bồ Tát Mà cứ khởi dòng tưởng như cũ Vẫn tạo tội nghiệp như cũ thì niệm để làm chi à, Ngày xưa Hàng Sơn Thập Đắc chê cười những vị tăng ở chùa Quốc Thanh rằng Hát à, bể cổ họng cũng uổng công à, Vì sao vậy? Vì không tương ứng Phải niệm tới tương ứng Từ danh hiệu nhất định phải nghĩ tới giáo lý hạnh quả đó là chánh niệm cho nên khi niệm danh hiệu này trong đó có đầy đủ tính giải hành chứng bạn nghĩ coi công đức này bao lớn nếu niệm câu danh hiệu này chẳng liên quan gì tới tính giải hành chứng thì hét bể cổ họng cũng uổng công bất luận tu học pháp môn nào chúng ta cũng phải hiểu rõ nguyên lý này Đoạn kế tiếp nói về quả báo Tức ư bồng trung kiến vô biên Vô biên Tức là vô biên thân của Địa Tạng Bồ Tát dạ, Đây là quả thân Vô biên là nói số nhiều dạ, Vô lượng vô biên Chúng sanh có cảm Thì Phật Bồ Tát sẽ ứng Trong mộng bạn sẽ thấy quá thân của Địa Tạng Bồ Tát Ngài sẽ xoa đảnh và thọ phí cho bạn Giác lai cánh đắc lợi căn nhĩ Cảm ứng đạo giao Sau khi tỉnh giấc bạn sẽ thông minh căn tánh sẽ linh lợi những gì bạn mong cầu đều được cảm ứng ứng thì kinh giáo lịch nhĩ căn sau này khi bạn đọc kinh nghe giảng kinh thiên dạng sanh trung vĩnh bất dông câu nào cũng có thể ghi nhớ thuộc lòng y giáo phụng hành cho nên phía trước chữ then chốt cho việc tu học là trí tâm tư niệm quan trọng ở tại bốn chữ này ngày nay chúng ta noi theo phương pháp này tu học tại sao không có hiệu quả vì chẳng làm được bốn chữ này ngày nay chúng ta chỉ làm trên hình thức đã bục địa tạng thất cũng rất có nề nếp nhưng thật ra trong tâm suy nghĩ lung tung chẳng có thành tâm cho nên những gì mong cầu đều không tương ứng ba bi thất cũng không tương ứng trong kinh chẳng nói sai nhưng chúng ta làm sai rồi nếu tương ứng thì nói thật ra Người xưa trai giới Tế lễ ba ngày liền có cảm ứng Lẽ nào 21 ngày không cảm ứng sao? Dĩ thị đại sĩ bất tư nghị Năng sử tư nhân hoạch thử huệ đây là quay thần chẳng thể nghĩ bàn của địa tạng bồ tát gia trị thật ra cũng là chính mình trí tâm nên cảm được phía trước đã nói với chư vị chân thành tới cùng cực thì tánh đức tỏ rõ nên mới có hiệu quả như vậy trên mặt lý có thể giải thích rất thông suốt đây là phương pháp cầu trí huệ xin xem kinh văn khoa chú nguyễn hạ trang 85 hàng thứ ba bần cùng chúng sanh cặp tật bình gia trạch hung suy quyến thuộc ly tùy mộng chi trung tất bất an cầu giả quay di vô xứng toại Đoạn này là bài kệ nói về tai nạn Lời kệ này Chính là những gì chúng ta thường gặp hiện nay Cho nên đọc xong phẩm kinh này Chúng ta sẽ cảm xúc vô cùng sâu đậm chữ nào câu nào cũng nói về tình trạng hiện nay của chúng ta phật bồ tát dạy chúng ta phương pháp tu học làm thế nào thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt chuyển đổi nghiệp chướng của chúng ta do đó trong phẩm này chúng ta thấy lòng từ bi vô hạn của đức thế tôn sau phần văn trường hàng đã nói rõ xong còn dùng kệ tụng lặp lại chẳng qua là nhằm tạo cho chúng ta ấn tượng sâu đậm Bài kệ này nói về sự thật của tai nạn Hiện nay người nghèo khổ trong thế gian này nhiều Người giàu sang chỉ là thiểu số Chúng ta phải thường nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn này. Tật bình của họ không chỉ giới hạn trên thân thể Tâm tình của họ không yên trí huệ chưa mở mang đó là tâm bệnh còn nghiêm trọng hơn thân bệnh thân bệnh cần phải có thuốc men để chữa trị để điều dưỡng tâm bệnh cần phật pháp phật pháp có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ phật dạy hết thể pháp từ tâm tưởng sanh câu này là chân lý Một câu này đã nói toạc ra Nguyên do cội rễ của y báo chánh báo trang nghiêm trong hư không pháp giới câu nói toạc chân tướng sự thật hết thảy từ tâm tưởng sanh tâm thiện ý tưởng thiện thì cảnh giới sẽ tốt lành tâm mê hoặc tư tưởng tà ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác đây là lời phật nói trạng huống chân thật cho chúng ta biết 状况。Đó là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thật sự hiểu rõ giác ngộ Thì họ Sẽ sửa đổi từ trong tâm địa Bỏ sạch hết Ừ, những ừ, ác ừ. niệm từ trước dung bồi thành một tâm thuần thiện là tâm hoàn toàn đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh cảnh giới trước mắt của chúng ta sẽ từ từ thay đổi và trở thành tốt đẹp và lại tốc độ thay đổi sẽ rất nhanh chóng dạ. Sau đó dạ, Những điều mong cầu đều được mãn nguyện Bài kệ sau đây dạy chúng ta phương pháp tu hành dạ. Chí tâm chim lễ địa tạng tượng Quan trọng là ở chỗ chí tâm <clears throat> Chiêm lễ địa tạng tường Là tu lòng hiếu kính Thật sự noi gương học theo tâm đại hiếu đại kính của địa tạng Bồ Tát Nhất thiết ác sự giai tiêu diệt Đây là việc tâm chuyển cảnh giới Sẽ không bị cảnh giới chuyển nữa Chí ư mộng trung tận đắc an Bạn ngủ được yên giấc Y thực không nhiêu Thần quỷ hộ những nguyện vọng của bạn đều có thể toại nguyện then chốt của sự tu hành là noi gương địa tạng bồ tát học theo tâm đại hiếu đại kính của ngài hiếu thuận hết thảy chúng sanh tôn kính hết thảy chúng sanh chúng sanh bao gồm hết thảy người sự vật làm được như vậy mới có thể mau chóng chuyển đổi được ờ, chú giải trang 86 hàng thứ nhất ghi Quần vâng, áo, thức ăn dồi dào, phong túc Chỗ này có một chữ in sai Y phong phong túc Chữ phong thứ nhất Phải sửa thành chữ thực à, à, à. Chúng ta coi bài kệ tiếp theo Dục nhập sơn lâm cặp đồ hải Độc ác cầm thú cặp ác nhân Ác thần ác quỷ tình ác phật Nhất thiết chư nạn chư khổ não Đây là phần trùng tụng à, Nói tới các tai nạn thường gặp khi đi du lịch Khi bạn đi ngang dùng rừng núi Những nơi có rắn độc, thú dữ Đạo tặc thường ẩn nấp và khi đi ngang biển đi ngang biển sống lớn chập chục thời xưa ghe thuyền gì cũng không lớn sau đó nói tới ác thần ác quỷ và ác phong ác phong là nói khi đi ngang biển dễ gặp những tai nạn này ác thần ác quỷ <coughs> chuyện này cũng có thật lần trước lô cư sĩ ở đây đã kể nhiều câu chuyện mà ông đích thân trải qua tại sao lại gặp phải những ác quỷ này tại sao người khác không gặp do đó mới biết trong định luật nhân quả vẫn là một miếng ăn một miếng uống đều là tiền định đời trước những ác thần ác quỷ này chẳng có ác duyên gì với ông ta thì họ sẽ không tới gây phiền phức Họ tới là vì đời trước hoặc đời này Bạn đã xúc phạm đến họ Bạn có chuyện xích mích với họ Nên họ tìm bạn gây phiền phức Nếu chính mình không có tu trì Không có đức hạnh Họ sẽ không tôn trọng bạn nên dễ gặp những chuyện này những chuyện này đều là chuyện quá thật ở đây đức phật dạy chúng ta phương pháp tu hành đảm đương chiêm lễ cặp cúng dường địa tạng bồ tát đại sĩ tượng như thị sơn lâm đại hải trung Ứng thị chư ác gia tiêu diệt Phần văn trường hàng nói rất rõ ràng Trước khi đi du lịch Chúng ta đọc kinh Địa Tạng Niệm đủ một dạng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tu học phải chí tâm xưng niệm bốn chữ này vô cùng trọng yếu à, chân tâm xưng niệm à, suy nghĩ về công đức của bồ tát noi gương theo hành nghị của bồ tát ờ, không những quỷ thần không não hại bạn bà còn bảo vệ, hộ trì bạn nữa Tại sao vậy? Vì họ tôn kính bạn Đây là việc mà hiện nay chúng ta thường thấy à, Thường ra ngoài du lịch Thì nên biết sau cùng là phần tổng kết quán âm chí tâm tính ngô thuyết à, địa tạng vô tận bất tư nghị bá thiên dạng kiếp thuyết bất chồng quảng tuyên đại sĩ như thị lực dạ, trong khoa phán có ghi kết tụng phổ cáo lưu bố thế tôn khuyên khích quán thế âm bồ tát lưu thông bộ kinh này đương nhiên quán thế âm bồ tát sẽ đi khắp nơi giới thiệu hành nghị ừ, của địa tạng bồ tát tại sao vậy nếu không có cơ sở của địa tạng bồ tát thì lòng từ bi của quán thế âm bồ tát sẽ không có nơi nương tựa à, lòng từ bi này từ đâu mà có từ hiếu đạo tỏa ràng rộng ra 这个大乘佛法在中国。Sự tạo dựng hình tượng trong Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc rất có lý. Dạ. Dùng bốn Đại Bồ Tát dạ. Dạ. để tiêu biểu Pháp. Do đó Đại Thừa phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ Địa Tạng địa là tâm địa chúng ta gọi là xây dựng tâm lý dung bồi tâm lý là căn bản ngày nay khoa học kỹ thuật trong thế gian ngày càng tân tiến Các thành phố lớn xây dựng cao ốc Những nhà lầu cao trên 100 tầng Ở các thành phố lớn đều có Nhưng tại sao xã hội không thể an định Tại sao đời sống không có hạnh phúc Là vì sơ sót việc xây dựng tâm lý à, Chẳng có tâm lý lành mạnh Con người tùy thuận phiền não tập khí của chính mình Mọi người đều tranh danh đoạt lợi Mạnh tử nói Nếu trên dưới đều cùng nhau tranh lợi Thì quốc gia sẽ lâm vào nguy cơ Chúng ta hãy coi thế giới hiện nay Đúng như câu nói trên của Mạnh Tử Nhiều người không tin Nếu không tin Thì phải đợi đến cuối thế kỷ mới tính Đây là điều chúng ta thường lo sợ Muốn tiêu tai miễn nạn Thì phải nhờ xây dựng tâm lý mỗi người đều biết hiếu đạo tin chắc hiếu đạo đều dùng tâm hiếu kính để đối xử với mọi người dùng tâm đại từ đại bi giúp đỡ hết thảy chúng sanh thì tai nạn trong thế gian sẽ được hóa giải sẽ biến thành mây khói ngay lập tức cho nên chúng ta biết địa tạng bồ tát pháp môn địa tạng là cội rễ dạ. tôi đã dạ. từng nói rất nhiều lần phật dạ. pháp chẳng có gì khác ngoài một chữ hiếu Văn tự Trung Quốc nói Thật ra đã hiện rõ pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn Trong văn từ Trung Quốc, chữ hiếu này được tạo thành bằng cách hội ý. Chúng ta hãy phân tích ý nghĩa của chữ này. Trong chữ hiếu bao gồm những ý nghĩa gì? Tận hư không tròn khắp pháp giới là một thể. Đây là hàm ý của chữ hiếu Phần trên của chữ hiếu là chữ lão Phần dưới là chữ tử Chữ lão là đời trước Tử là đời sau Đời trước còn có đời trước nữa Quá khứ vô thị Đời sau còn có đời sau nữa Vì lai vô chung Vô thị vô chung Hợp thành một thể gọi là hiếu Trong Kinh Phật thường nói hư không và pháp giới là một thể Phật dạy chúng ta tâm lượng Phải bao trùm hư không Lượng lớn nhiều như cát Đó là ý nghĩa của chữ hiếu Dọc cùng ba đời ngang suốt mười phương cũng là ý nghĩa của hiếu chữ hiếu này bao gồm ý nghĩa chẳng thể nghĩ bàn sự tu học trong nhà phật bắt đầu từ đạo hiếu cuối cùng đến thành phật đạo hiếu làm tròn rồi gọi là thành phật Đẳng giác Bồ Tát còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa trừ Nên đạo hiếu còn thiếu sót một phần Ai có thể làm tròn hiếu đạo tới mức viên mạng rút ráo Chư Phật Như Lai mới làm tròn hiếu đạo Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ Ngài giao phó trọng trách giáo hóa chúng sanh Cho Địa Tạng Bồ Tát Đạo lý là ở chỗ này dạ. Ai là Địa Tạng Bồ Tát? Ai hiểu được hiếu đạo? Có thể tu hiếu đạo Ai có thể phát triển chuyên dương hiếu đạo thì người đó vâng. chính là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát rất nhiều. Trong kinh chúng ta đọc thấy Đại sĩ Vô Biên thân Vô lượng vô biên Đều là Địa Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Là hiếu hạnh của Địa Tạng Bồ Tát tỏ trạng rộng lớn Chúng ta nói về tâm hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Hiếu thuận hết thảy chúng sanh Tôn kính hết thảy chúng sanh Thì tâm đó sẽ biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát Hiếu kính Phải dựa vào lý tánh Không thể dựa vào cảm tình Đó 就是文殊菩萨。文殊表智慧 cho nên chúng ta sinh hoạt xử sự đãi người tiếp vật phải dùng lý trí chứ đừng dùng cảm tình Cảm tình là mê Tình là vọng tưởng phân biệt chấp trước Tình tạo tội nghiệp Tình thức biến hiện ra sáu nẻo Ba đường ác Trí huệ biến hiện ra tứ thánh pháp giới Nhất chân pháp giới đó là sự sai khác giữa tình và trí người thế gian chúng ta thường nói phải có lý tánh phải có lý trí không thể dùng cảm tình làm gì. Văn thù Bồ Tát dạy chúng ta những điều này Phổ Hiền Bồ Tát thực hiện ba điều hiếu thân tôn sư đại từ đại bi và thể hiện trí huệ trong đời sống đó chính là phổ hiền bồ tát đây là đặc sắc của phật pháp ở trung quốc dùng bốn đại bồ tát coi như là bốn cột trụ của giáo học đại thừa phật pháp làm thành một cung điện đẹp đẽ quy hoàng bốn cột trụ này thiếu một cũng không được chúng ta phải biết bắt đầu học Phật Pháp từ chỗ nào? Thế Tôn dặn dò Quán Thế Âm Bồ Tát lưu thông kinh này cũng là dạy chúng ta đặc biệt là thời mạt pháp Tại sao vậy? Nhân việc nói trong kinh đều là sự thật trước mắt chúng ta Chúng ta không có biện pháp giải quyết Phải nhờ những người giác ngộ trong nhóm chúng ta tuyên dương Giải thích cho hết thải đại chúng Công việc chúng ta phải giải thích rõ ràng Chính mình phải làm cho bằng được Tiêu trừ nghiệp chướng tai nạn của mình à, Sau đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác à, Những gì chúng ta nói mới có y cứ thật sự Khi tai nạn xảy ra chúng ta sẽ may mắn tránh được à, chúng ta làm sao tránh được vì chúng ta tu học đúng theo lời dạy <coughs> những chuyện tà ma quỷ quái nhập vào người thường xảy ra Người học Phật chúng ta gọi là bị ma dựa Ma dựa là gì? Tức là tà mị nhập vào người Hầu như nơi nào chúng tôi cũng đều gặp Chúng ta có bị hay không? Cũng có, nhưng chẳng nghiêm trọng lắm rất nhiều bạn đồng tu buổi tối ngủ thường hay bị quỷ đè Rất nhiều người có kinh nghiệm này Hồi trước tôi cũng thường bị quỷ đè Lúc đó trong tâm biết rõ ràng Nhưng không nhúc nhích gì được Sau khi học Phật thì không còn nữa Lúc trước Thầy Lý nói Chúng ta gọi đó là mai dừa trong Kinh Phật cũng có nói tới chuyện này Lúc giận kiếp con người suy thoái Thì quỷ lấn hiếp con người Còn lúc giận kiếp con người rất hương dường Thì quỷ không dám lại gần à, Lúc bạn gặp giận suy Thì quỷ sẽ lấn hiếp bạn Quỷ sẽ tới đè bạn Từ những chuyện này chúng ta biết được Đó là chuyện có thật chẳng phải giả hiện nay ở trung quốc có những người có khả năng đặc biệt tại ngoại quốc chẳng hạn như ở mỹ cũng có người trung quốc gọi là công năng đặc biệt kỳ lạ ở mỹ chúng tôi cũng từng gặp dạ, họ có con mắt thứ ba Họ có thể nhìn thấy những chuyện kỳ quái này Mắt thời của người thường chúng ta không thấy Họ thấy được à, <coughs> à, Họ có thể thấy những quỷ quái này nhập vào thân người Họ à, có khả năng nhìn thấy Họ cũng có thể thấy những nội tạng trong thân thể người bị bệnh Trước kia tôi ở Miami Đã gặp vài người Mỹ Miami là một nơi rất kỳ quái Rất nhiều người kỳ lạ cư trú ở đó Lúc ấy Người tiếp đãi chúng tôi là cư sĩ Tăng Hiến Dĩ Ông ta ở đó thành lập một niệm Phật xã Và mời tôi đến giảng kinh cư sĩ tăng đã học thiền cũng đã theo học mật với các vị lạc ma ông ấy háo kỳ ưa thích những chuyện này à, nên ông thường tiếp xúc nhiều người như vậy à, chúng tôi thường nghe ông ta kể những chuyện này à, tất cả đều là chuyện thật Sợ không? Không cần phải sợ Sợ cũng không giúp được gì Không thể nói bạn sợ thì họ không tới Càng sợ thì họ càng làm dữ à, Vậy sợ làm chi? Nếu bạn không sợ thì họ không dọa bạn được Họ dùng hết chiêu thức dọa dẫm mà bạn không sợ Thì tự nhiên họ sẽ bỏ đi à, Nếu bạn sợ thật sự Họ cảm thấy rất có hiệu quả thì họ sẽ khống chế bạn nếu bạn không sợ họ không đếm xỉa tới họ thì họ không có cách gì khống chế bạn đặc biệt là chúng ta tu tâm thanh tịnh cảnh giới cao nhất là vô ngã đúng như kinh kim càng có dạy phá được bốn tướng hết thảy yêu ma quỷ quái đều không có không bén tới được chúng ta hiểu được đạo lý này biết những sự thật này biết tự mình nên tu học như thế nào thành tựu công đức chân thật thành tựu chính mình lợi ích chúng sanh quỷ thần ma dương cũng vậy lúc họ không có cách gì quấy nhiễu bạn thì họ sẽ quay lại quy y hộ pháp chúng ta coi ma dương ba tuần làm hộ pháp cho đức phật thích ca mâu ni Họ muốn phá hoại Phật Pháp Thực ra là gì? Tỳ kheo thời mạt Pháp Chẳng thể y giáo phụng hành Họ đến gây phiền phức Người thật sự có tu, có học Thì họ cũng sẽ tôn kính hộ trì Ma cũng hộ Pháp Đây chính là điều nói trong kinh Phật Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh Ma cũng có Phật tánh Mạnh tử có nói Có người ai cũng có lòng trắc ẩn Nói như vậy rất có đạo lý Người có xấu ác tới đâu khi nhìn người ta chịu khổ Đôi lúc cũng sẽ sanh tâm thương hại Sẽ thông cảm với người đó Người ác còn có thể sanh tâm ấy Huống chi là người thiện Cho nên tự hạnh có thể cảm hóa hết thảy người ác Vô quỷ vô sanh Ác quỷ ác thần đều sẽ được cảm hóa Chúng ta coi đoạn kinh tiếp theo Địa tạng danh từ nhân nhược danh Nải chí kiến tường chim lễ giả dạ hương hoa y phục ẩm thực phụng cúng dường bá thiên thọ diệu lạc dược năng dĩ thử hồi pháp giới tới cánh thành phật siêu sanh tử chúng ta đọc đoạn kinh này mới biết công đức tạo tượng thù thắng chẳng thể nghĩ bàn nguyên nhân ở chỗ nào làm cho hết thảy chúng sanh có cơ duyên nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng bạn tạo cho họ có cơ hội này cho nên công đức ấy rất thù thắng Nhưng trong đó có một việc chúng ta nhất định phải biết Lúc Phật Pháp thịnh hành Thì mới có công đức thù thắng Tại sao vậy? Mọi người nhận biết à, Nghe tới danh hiệu địa tạng Nhìn thấy hình tượng địa tạng sẽ sanh tâm hiếu thuận cha mẹ tâm tôn sư trọng đạo tâm học theo hạnh nguyện của bồ tát khởi lên đây là danh hiệu hình tượng khơi gợi thiện niệm của chúng sanh công đức đó quá thù thắng nếu Phật Pháp suy thoái Chẳng có người tuyên dương Mọi người đều coi hình tượng của Phật Bồ Tát là ngẫu tượng Cho là mê tín Không thể nói là không có công đức Nhưng công đức này hiện nay Sẽ không đạt được Hiện nay đạt được gì? Làm cho hết thảy chúng sanh tạo nghiệp làm cho xã hội đại chúng nghĩ rằng quý vị đề xướng mê tín à, quý vị sùng bái ngẫu tượng tuy tạo tội nghiệp nhưng những hình tượng này một phen lọt vào nhãn căn danh hiệu lọt vào nhĩ căn sẽ vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo công đức là ở chỗ này à, nhưng những tội nghiệp mà họ tạo họ phải chịu dạ. quả báo hay không họ phải chịu quả báo quả báo của tội nghiệp ở ba đường ác sau khi chịu hết quả báo khi họ thoát ra khỏi ba đường ác rồi ừ, gặp được thiện duyên lúc đó thiện căn chín mùi nhờ nhân duyên đó mới được độ chúng ta phải hiểu những đạo lý này à, lúc nào là thích hợp nhất để tạo dựng tượng phật mọi người đều biết sau khi kinh giáo được tuyên dương phổ biến thì đức năng hình tượng phật bồ tát sẽ đem lại chánh tri chánh kiến cho người ta công đức đó vô lượng vô biên do đó chúng ta có nghĩa vụ phải làm cơ hội giáo dục việc này trọng yếu phi thường hiện nay ở các nơi trên thế giới hết thảy những kiến trúc phật giáo Bất luận là cổ đại hay hiện đại Hơn phân nữa đều biến thành những nơi Cho người ta tham quan du lịch Người đi du lịch thường tới đó Ở những chỗ đó nếu có thiện tri thức Bất luận là xuất gia hay tại gia Giới thiệu đơn giản ý nghĩa tiêu biểu pháp của hình tượng Phật Bồ Tát cho những người đi du lịch nghe. Đó là cơ hội giáo dục. Họ đến tham quan đạo tràng. Trong đạo tràng có thờ những hình tượng Phật, Bồ Tát. Giới thiệu từng vị cho họ biết. Mỗi vị tượng trưng ý nghĩa gì làm vậy cũng như giảng một bài học cho người đi du lịch Làm cho họ không đến nỗi hiểu lầm Phật Pháp à, Nói cho họ biết Đó tuyệt đối không phải là thờ cúng ngẫu tượng có à, thể những thiết trí trưng bày trong nhà Phật đều chứa đựng ý nghĩa giáo học sâu sắc trong đó à, chúng ta nói về những vật dụng để cúng như hương hoa tràng phan bảo cái đều có ý nghĩa tiêu biểu pháp dùng danh từ giáo dục hiện nay mà nói thì đó gọi là giáo cụ công cụ giáo học để khi sáu căn chúng ta tiếp xúc tới liền nghĩ về ý nghĩa của vật đó nghĩ mình nên học tập như thế nào dùng những vật này để nhắc nhở chúng ta từng giờ từng phút vì sợ chúng ta quên mất Sợ chúng ta lại mê hoặc trong đời sống hàng ngày Dùng những phương pháp nghệ thuật này Làm cho chúng ta vừa vui mừng Vừa nhắc nhở chúng ta Đây là sự dạy học có trình độ nghệ thuật cao độ Chẳng phải là mê tín mê tín là quý vị hiểu lầm hiểu sai tại sao quý vị lại hiểu lầm tại sao hiểu sai vì chẳng có ai giải thích rõ cho quý vị do đó sự hiểu lầm của đại chúng trong xã hội là điều có thể tha thứ lỗi lầm là lỗi của chúng ta chúng ta là đệ tử phật trong số những người xuất gia và tại gia chúng ta chẳng làm tròn trách nhiệm chẳng giải thích việc này rõ ràng cho xã hội đại chúng vì sao nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng sẽ được lợi ích họ được lợi ích bao lớn chúng ta đều phải hiểu rõ ràng rành trẻ hai câu cuối này rất hay nếu có thể dùng công đức đó để hồi hướng pháp giới làm thế nào hồi hướng pháp giới nói thật ra thì chỉ là mở rộng tâm lượng mà thôi Chúng sanh trong thế gian niệm niệm đều vì lợi ích của chính mình Do đó Mâu thuẫn xung đột với xã hội Và với chúng sanh Sẽ vĩnh viễn không thể tránh miệng Nếu bạn mở rộng tâm lượng thì vấn đề này sẽ được giải quyết chúng ta vâng, hãy nêu một thí dụ từ vâng, thí dụ này chư vị vâng, hãy suy nghĩ cặn kẽ chúng ta cư trú ở nhà mình dù không ra đường cũng thường có xung đột với hàng xóm thân thích bạn bè Lúc bỏ quê nhà đi đến nơi khác sinh sống Gặp được một người cùng xứ sở Bằng gặp một người đồng hương Thì sẽ cảm thấy rất thân thích Khác hẳn với lúc ở quê nhà Lúc còn ở quê nhà thì bạn có sức mích Còn khi xa quê, xa nhà thì cảm thấy thân thích Phạm vi này lớn thêm một chút Đây là người cùng quê với mình Nếu ra nước ngoài gặp một người cùng xứ sở của mình Thì tâm trạng đó sẽ càng khác hơn nữa Người đó không chỉ là người cùng làng cùng tỉnh Mà là cùng một quốc gia Tâm trạng ấy sẽ khác thêm một chút nữa nếu tâm lượng của bạn mở rộng và coi tận hư không pháp giới, trọn hết pháp giới đều là một nhà. Khi bạn gặp bất cứ một chúng sinh từ một cõi Phật nào, họ đều cảm thấy thân thiết. Ý nghĩa của hồi hướng pháp giới là ở chỗ này. Cho nên sự hiểu lầm nhỏ, xích mích nhỏ đều được quá giải hết chỗ vĩ đại của đức phật là ngài coi tận hư không trọn khắp pháp giới đều là nhà của mình người nhà hiểu lầm chứ ngài chẳng có hiểu lầm người nhà đó là thật chứ chẳng giả Tận hư không trọn khắp pháp giới đều là nhà của mình Thì cũng chưa thần thiết Tận hư không trọn khắp pháp giới là chính mình Đó mới là lời chân thật Muôn vàng chính xác Chẳng có gì hư giả Y bảo chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là thân tướng của chính mình Đó là thân gì? Đó là pháp thân Lúc nào chúng ta mới chứng được thanh tịnh pháp thân Đến ngày nào đó bạn đột nhiên giác ngộ Và thấy tận hư không trọn khắp pháp giới đều là chính mình bạn sẽ chứng được pháp thân thanh tịnh à, lúc bạn chứng được pháp thân thanh tịnh thân hiện nay của bạn là thân nghiệp báo thân nghiệp báo này liền chuyển biến thành báo thân viên mãn viên mãn báo thân là gì trí huệ hiện tiền viên mãn báo thân là trí huệ thân Bạn sinh sống trong trí huệ chân thật Chúng tôi thường nói Bạn sẽ sinh sống trong đời sống có trí huệ cao tổ Thân đó chính là báo thân Bạn sẽ dùng lòng thương yêu của bạn Để giúp đỡ hết thảy chúng sanh Đó là quá thân Thiên dạng ức quá thân bạn thấy chúng sanh có căn tính khác nhau Chủng tộc khác nhau Nguyện vọng khác nhau Bạn sẽ dùng nhiều phương pháp khác nhau để thỏa mãn họ Chăm sóc họ Đem lợi ích cho họ Đó chính là trăm ngàn ức quá thân Phẩm này tới đây chấm dứt à, Những gì nói trong phẩm này hoàn toàn là chân tướng sự thật Đều là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta hiện nay Những lý luận phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta Cũng chính là điều chúng ta vô cùng cần thiết Ngày nay chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này mỗi ngày đều trời da tróc dậy nghĩ không ra phương pháp giải quyết nơi đây đức phật đều nói ra hết cho chúng ta biết ngài từ bi tới cùng cực chín ngàn năm đời mạt pháp chỉ có pháp môn này có thể cứu độ chúng sanh đây là thật chứ chẳng giả Dùng pháp này làm cơ sở à, Cơ sở thật sự Lúc khai kinh chúng tôi đã nói với chư vị à, Phước thứ nhất trong tam phước Dạy trong quán kinh Kinh này dạy đầy đủ 11 câu Trong phước thứ nhất của Tam Phước Pháp môn tịnh tông dùng phước này làm cơ sở Dùng cơ sở này để niệm Phật cầu giảng sanh Nhất định sẽ được sanh tịnh độ à, à, Và lại có thể khẳng định giảng sanh thượng bối à, Chắc chắn là bậc thường trong ba bậc giảng sanh Tách khỏi cơ sở này thì giảng sanh sẽ không chắc chắn à, lúc đó phải coi cơ duyên à, người thế gian gọi là coi vận may à, bạn có thể may mắn gặp được bạn tốt hay không cơ duyên chẳng phải có được một cách ngẫu nhiên vẫn phải nhờ thiện căn phước đức đời trước chính mùi Gặp được duyên mới hữu dụng à, Đến lúc lâm chung mới có thể tin Có thể nguyện, có thể hành à, Thì người đó mới có thể hối cải à, Nếu có thể dung bồi cơ sở từ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này Thì cơ sở của bạn mới kiên cố Chắc thật Cho nên nếu có thể dùng công đức ấy để hồi hướng Pháp giới ắt sẽ thành Phật vượt thoát sanh tử Chúng ta có thể tiếp nhận câu này Có thể tin tưởng và có thể khẳng định Thì cố quán âm nhữ đương chi Phổ cáo hằng xa chư quốc độ Chúng ta kính mến quán thế âm Bồ Tát thì phải nên noi gương học theo ngài à, ngài đối với cõi nước nhiều như các sông hằng đều phổ biến tuyên dương địa tạng bồ tát bổ nguyện kinh chúng ta nên học theo và tuyên dương đặc biệt là chú giải của thanh liên pháp sư hay vô cùng Chúng ta học hoặc hoàn như bộ kinh này và có cuốn chú giải này để làm tài liệu tham khảo là đủ rồi trong đó trích dẫn kinh điển sưu tập rất nhiều tài liệu dạ. lúc chúng ta khuyến dạ, cáo dạ. người ta chúng ta có thể sưu tập những câu chuyện cảm ứng gần đây nhất mà trong kinh có nói dạ, à, làm cho thính chúng tăng thêm lòng tin được rồi hôm nay chúng tôi giảng tới đây